bạn thường cảm thấy sợ hãi khi phải ở nhà buổi tối. Dưới đây là một số cách giúp bạn kiểm tra xem nhà mình có bị ma ám hay không. Bạn có bao giờ nghĩ rằng mình không hề cô đơn trong căn nhà của mình? Ý tôi ở đây không phải là gia đình, bà mẹ, mà chỉ mình bạn trong phòng và một ngày không mấy là sáng sủa. Có thể bạn biết có ai đó đang ở đây, chỉ là họ không hiện hữu mà thôi. Vậy thì có mấy ai không tự hỏi mình về cái cảm giác lạ lùng khi phải đối mặt với tình trạng ở nhà một mình nhỉ? Nhiều người giấu nhẹm nỗi sợ và leo lên giường ngủ. Số khác lại bật đèn tất cả các phòng để kiểm tra xem liệu mọi thứ có ổn và bình thường không. Hãy chắc chắn rằng không có ai khác ở ngay dưới gầm giường của bạn nhé. Vì biết đâu được, Thứ đó sẽ không ngừng dây dỉ mỗi khi bạn bước vào phòng. Đừng lo lắng, 12 cách sau đây sẽ giúp bạn tìm ra nguồn cơn của những kẻ không mời mà tới. một Hãy bắt đầu với việc khảo sát một vòng căn nhà của bạn và xem xét những hoạt động đáng ngờ nếu có. Việc này bao gồm những hành động bức thiết như kiểm tra cửa sổ, xem chúng có ở nguyên vị trí cũ hay không. Hãy chắc chắn rằng những công tắc điện không tự động bật hay tắt bạn nhé. Cũng đừng quên những vật dụng có thể tự di chuyển khi bạn không chú ý. Và cuối cùng, nhớ đừng để bất kỳ bóng đen nào lọt vào tầm mắt của bạn nhé. Sau khi hoàn tất, hãy tiếp tục bước thứ hai. 2. Nhiệt độ và mùi những thứ ở trên được tin là dấu hiệu bất thường khi ai đó vô danh đang luẩn quẩn trong nhà bạn. Thường thì sự hiện diện của một linh hồn luôn gắn liền với những hiện tượng như suy giảm nhiệt độ phòng, có mùi lạ phảng phất hoặc một vài mùi hương cực mạnh. Chúng bao gồm những thứ như hoa, khói, nước hoa hay thức ăn. Nếu bạn liên tục ngửi thấy những mùi trên, rất có thể bạn sẽ phải đi kiểm tra bằng một vài cách nữa đấy. 3. Động vật Mèo và chó là những người bạn thân thiết của chúng ta, nhưng ít ai biết rằng chúng lại là những chuyên gia bắt ma. Hai loài này có đến 6 giác quan với khứu giác vô cùng nhạy bén và linh hoạt hơn chúng ta rất nhiều lần. Hãy để ý khi thú cưng của mình sủa hay rít vào một khoảng không, từ chối đi vào phòng hay liên tục rên rỉ. Đó là lúc bạn sẽ phải sợ hãi tột độ vì thực sự nhà bạn đang bị ám. 4. Đốt ngải Đây là một nghi thức thú vị dù cho bạn đã ở nhà mình rất lâu hay chỉ vừa mới dọn về đây. Đốt một nhánh ngải trắng và đi xung quanh ngôi nhà, các linh hồn sẽ được đánh thức và bị trục xuất khỏi nơi đang cư ngụ. Khi thực hiện phương pháp này, toàn bộ cửa sổ, cửa ra vào đều phải được mở cũng như bạn nên lên kế hoạch chi tiết cho vấn đề đuổi tà theo từng phòng trong nhà. Trong lúc thực hiện, hãy nói to, rõ những câu đại loại như ngươi có thể đi được rồi. Tất cả những tạp chất, tiêu cực vận rủi hay bất cứ linh hồn nào đang ẩn giật ở đây, xin hãy yên nghỉ. Có thể nó có hiệu quả, nhưng cũng có thể không. Dù gì đi nữa thì hãy chuyển sang bước tiếp theo nào. 5. Kiểm tra nhiệt năng Không hề ngạc nhiên khi người ta hay nói rằng nhiệt độ thay đổi đột ngột từ nóng tới lạnh rất có thể là điểm báo của ma quỷ. Nếu có một thiết bị kiểm tra nhiệt năng tại nhà, hãy tận dụng nó và có thể những gì bạn thấy sẽ khiến bạn mất ngủ hàng đêm liền đấy. 6. Chụp ảnh Người chân mắt thịt thì không thể nhìn thấy ma, điều này hoàn toàn đúng. Nhưng con máy ảnh thì sao? Sự thật thì máy ảnh có chức năng chụp được những vật thể mà con người hầu như không nhìn thấy được. Bộ phận flash chính là công cụ thần kỳ ấy mọi thứ sẽ được chụp lại đúng như lúc nó được bấm máy mà không bỏ sót một chi tiết nào. Nếu bạn đủ can đảm, hãy đi xung quanh ngôi nhà và chụp hình lại. Kiểm tra thật kỹ ở những điểm tối, điểm mù trong bức ảnh để xem liệu có gì khả nghi đang hiện diện hay không. 7. Cầu cơ Tôi cực kỳ không tán thành chuyện dùng bản cầu cơ, nhưng nếu bạn có gan và đặc biệt là mong muốn giải quyết gọn lẹ vấn đề này thì xin chào, đây chính là những gì bạn cần. Xin nói trước với bạn, đây hoàn toàn không phải là một trò chơi con nít 6 tuổi. Nó đã có thâm niên từ rất lâu, lâu hơn cả khi bạn được sinh ra và đã được thử nhiều năm nay. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin trên mạng. Nhìn chung thì cách này sẽ giúp bạn xác định được rằng liệu có ai đó quy tiên đang lãng vãng xung quanh đây hay không bằng những câu hỏi như có không nhưng cũng có lúc có những con quỷ ma sẽ dễ dàng vào được nhà thông qua phương pháp này nếu có gì bất chắc hãy chuyển ngón tay tới vị trí tạm biệt nhớ lấy những gì tôi đã nói bạn nhé 8. Gọi cho nhà ngoại cảm Đây là một cách chắc chắn cho sự an toàn của bạn khi sự thật là bạn không chắc chắn rằng nhà mình có an toàn hay không. Những nhà ngoại cảm có thể được tìm thấy trên những trang mạng hoặc trong một cộng đồng tâm linh. Khi được mời đến, họ sẽ dùng năng lực của mình và những công cụ cần thiết để phát hiện những điều đáng ngờ xảy ra. Giao tiếp với các linh hồn cũng như là cho bạn những lời khuyên hữu ích. quyển nhật ký. Cũng có thể là các hồn ma đang cố gắng tiếp xúc với bạn bằng cách nào đó. Bạn nên ghi chú lại tất cả những sự việc khác thường mình đã trải qua và dùng biện pháp logic để phán đoán tình hình. 10. Dùng nước thánh Đây chỉ là một cách dự phòng thôi, cố gắng xịt nước thánh ở tất cả mọi nơi trong nhà. Chúng sẽ giữ lũ ma quỷ tránh xa bạn, ít nhất là khi bạn có niềm tin vào nó còn lại tất cả đều phải nhờ vào sự chỉ dẫn của các nhà ngoại cảm. 11. Bói hương Phương pháp này không khác mấy so với bói toán bằng quả cầu pha lê. Tuy nhiên, nó lại có phần khó hơn khi đòi hỏi bạn phải vào trạng thái thiền và ngồi trước gương. Khi mọi thứ đã sẵn sàng thì gương sẽ mờ đi và từ từ xuất hiện trên đó là hình ảnh của những thứ đã và đang ám bạn. Hãy cực kỳ thận trọng khi sử dụng phương pháp này vì chúng không hề dễ chịu như bạn đang nghĩ. 12, sử dụng phần mềm điện thoại. Nghe có vẻ nực cười, nhưng hầu hết các thiết bị phát hiện hành vi không bình thường lại rất đắt và không hề dễ mua. Ngày nay, hầu hết những tính năng kỳ lạ đều được tích hợp trên cửa hàng ứng dụng. Có thể là một phần mềm với cơ chế hồng ngoại giúp bạn phát hiện những luồng sóng kỳ lạ bên trong nhà. Đúng hay không à? Cái đó thì còn tùy vào bạn thôi.